mình sẽ mở một bài giảng nhé bài giảng có sẵn đây rồi bài giảng mình làm cũng khá lâu rồi <clears throat> và mình cũng chỉnh sửa lại một số vấn đề một số cái nội dung này mới để chị hiểu đó là đúng lộ trình này là buổi số 1 là chúng ta hiểu khái niệm về website là gì này URL chỉ số index tỷ lệ CTR rồi là link nội bộ ở ờ, link bên ngoài tên miền là gì này uh, domain S là cái gì này uh, cell là gì rồi là cách Google hoạt động như thế nào chị nhá là trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đi thì trong vòng mấy tiếng hai tiếng chị nhá là chúng ta sẽ đi uh, từng xong cái phần buổi số 1 này đấy buổi số 1 là rất quan trọng cho anh chị tập trung cho mình ờ, đầu tiên là một số khái niệm cơ bản uh, trong SEO website đúng không rồi đầu tiên là anh chị phải hiểu là cái website là gì và trang web là gì nhé thì cái này mình đã nhắc lại rất nhiều lần ở trong cái khóa mà làm landing page chuyển đổi ở trên uh, quảng cáo Facebook trong phần đó mình cũng chia sẻ cho chị hiểu về nó là website là gì và trang web là gì rồi đúng không thì trang web chính là một cái trang con anh chị nhé là một trang con thành phần trong website còn website là gì website là tập hợp nhiều trang web đó tập hợp nhiều trang web để cấu thành nên một website ví dụ như này à, bị sẽ mở một cái trang nhé để bố để anh chị hiểu hình dung là website là gì đúng không <laughs> website là gì đây đây là một website đây sirihealth.net đây là website mà mình làm cho bà xã bán những sản phẩm này đúng không đây là một website đúng không và mình bấm phần trang giới thiệu này thì đây là một trang web anh chị nhé trang web giới thiệu này nó trực thuộc cái website là sirihealth.net này đúng không đấy đây là một trang gì nhé tức là khách hàng nó bấm vào trang giới thiệu này đấy đó họ đọc họ xem rồi tiếp theo họ bấm vào phần uh, sản phẩm uh, sản phẩm đi suy giãn tĩnh mạch nhà này à thế đây cũng là một trang gì một trang web anh chị nhé đó mình, mình bấm vào đây thì đây là một trang web này cái trang web này nó gì trực thuộc website đó có nghĩa là sao mình nhắc lại này website là tập hợp nhiều trang web anh chị hiểu hình dung không rồi một số anh chị uh, hiểu như là à landing page đúng không landing page nó chính là một trang web anh chị nhé chứ không phải là một website một landing page là một trang web nhé là một trang đó một trang trình bày một sản phẩm còn website là nó tập hợp nhiều trang khác nhau đó ví anh chị vào đọc báo đúng không đọc báo vn express này mình đọc báo này thì trang ở à, website nào vn express net đúng không đó thì sau đó mình bấm vào phần à, phần à, thế giới chẳng hạn này đó, rồi anh chị đọc này <laughs> thì vn express net thế gạch ngang giới thì đây chính là một một gì một trang chị nhá một trang web chị nhá là chị dùng là một trang web đấy rồi mình bấm vào bài viết này covid khiến nhân loại mất ít nhất 28 triệu năm tuổi thọ bấm lại xem này thì đây là một trang web anh chị nhé trang web này nó nằm ở trực thuộc trong cái danh mục thế giới này đó anh chị hiểu vấn đề không phần đấy chị hiểu là anh chị bấm cho mình số 3 đi hiểu hiểu trang web là gì về website là gì bấm số 3 bởi vì buổi sáng nay mình muốn làm rõ cho chị từng cái thuật toán để chị hiểu nhé thuật ngữ số 3 chính xác rồi đó sau khi anh chị học xong phần này anh chị làm website một, một cách đơn giản nhé, cực kỳ nhanh và hiệu quả đó và tại sao mình đi ngược như vậy